Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với ca bóng đá à, Ngày hôm qua mình à, buổi tối trận đấu khai mạc mình có livestream cho anh em đúng không? Mình cũng có chốt kèo cho anh em ở trên à, livestream rồi Đó là anh em chúng ta đi Ecuador cũng như là tài 2 và cái tài thẻ thì anh em chúng ta bú được hai cái mã kèo Ecuador cũng như là cái tài thẻ còn à, cái tài cả trận thì anh em chúng ta hòa thì một lần nữa chúc mừng tất cả những anh em à, ngày hôm qua theo dõi cái livestream của mình trên kênh nhá cũng như là những anh em ở trong nhóm à, ở trong nhóm thì mình cũng có phát trực tiếp cho anh em và có hình ảnh còn ở trên kênh thì mình chỉ có like mô hình cũng như là AI cho anh em thôi nên là nếu như anh em nào mà muốn cùng mình lên một con thuyền cũng như là theo dõi trực tiếp những trận đấu Ờ, được mình bình luận và đẩy kèo cho anh em thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như Telegram và có thể là mình tin nữa mình sẽ ghim cho anh em cái link uh, mình like ở bên Telegram ấy thì anh em nào có tele thì anh em có thể uh, tham gia vào cái nhóm đấy nhá thì buổi tối nay anh em chúng ta lại tiếp tục chiến đấu với những uh, trận đấu ở World Cup ngày hôm qua mình có làm cho anh em đó là cái trận đấu giữa Anh và Iran vào buổi tối ngày hôm nay rồi vào lúc uh, 8 giờ đúng không trận đấu sớm và tiếp theo đó là trận đấu giữa Senegal và Hà Lan đấy à, trận đấu giữa Senegal và Hà Lan cũng khá là hấp dẫn anh em nhé trận đấu này thì uh, trước đó thì Ecuador đã giành 3 điểm rồi vì vậy nên là cái áp lực của Senegal cũng như là Hà Lan cũng khá là lớn đấy khi mà cả hai đội bóng cần phải có điểm một uh, bây giờ hiện tại mà một đội bóng có 3 điểm thôi cũng là một áp lực rồi vì uh, một đội bóng chỉ được thi đấu 3 trận đấy và đội bóng nào giành được uh, hai chiến thắng liên tiếp hoặc là 6 điểm đi thì chắc chắn rằng đội bóng ấy sẽ là đội bóng giành được quyền đi tiếp đúng không ờ, chưa biết rằng là, là xếp thứ hạng mấy nhưng mà chắc chắn là sẽ vào vòng trong chuyển sang những trận đấu vào ngày mai nhá à, ngày mai sẽ là đây ứng cử viên vô địch uh, của năm nay Argentina sẽ đối đầu với Ả Rập Saudi à, hiện tại kèo chấp đang là Argentina chấp 2 Argentina chấp 2 tài trên dưới cả trận đang là ở mức ba hòa Một mức kèo mình nghĩ cũng được Cũng khá là dễ để anh em chúng ta đầu tư Argentina trong cái bảng đấu này ấy, Họ sẽ uh, đối đầu chủ yếu là với Mexico cũng như là Ba Lan thôi Còn uh, đội bóng đến từ châu Á, Ả à, Rập Saudi thì không phải nói rồi Một đội bóng được đánh giá thấp nhất cái bảng đấu này Và mình nghĩ rằng là Argentina là đội bóng được đánh giá cao nhất Cũng như là đội bóng có cái tỷ lệ đi tiếp lớn nhất sau đó uh, chiếc vé cuối cùng sẽ là cạnh tranh giữa Mexico và Ba Lan Anh em chúng ta có thể tham khảo những cái kèo mà à, hôm trước mình có giới thiệu cho anh em đúng không những cái kèo mà những cái đội đi tiếp ấy thì anh em chúng ta có thể à, xem xét bảng đấu này cũng như là hiện tại thì cái tỷ lệ mà cả Mexico cũng như là Ba Lan <clears throat> được vào nó cũng không chênh nhau là mấy đâu bây giờ mà anh em vào có nghĩa là anh em được tỷ lệ ăn khá là cao đó nên là anh em cũng có thể uh, uh, chú ý một chút về cái gợi ý của mình để anh em chúng ta có thể đi kèo nhá hiện tại thì uh, đội hình uh, chưa có đâu chúng ta sẽ xét một chút về nhờ phong độ vừa qua của Argentina cũng như là Ả Saudi uh, thật sự mà nói thì uh, về cái mặt uh, gọi là thực lực thì không phải nói nhiều rồi Argentina họ vượt trội hơn hẳn so với Ả Rập Saudi và một cái nữa đó là Argentina đang có một phong độ rất tốt 5 trận đấu gần đây nhất của Argentina họ toàn thắng trên mọi mặt trận anh em nhé và thắng với tỷ số khá là đậm uh, 3-0 ở đầu năm đó là 3-0 đúng không 3-0 ở ờ, ở tháng 6 tháng 6 3-0 đó là trận đấu và ờ, gì nhỉ siêu cúp à trận đấu siêu cúp đấy thì à, Argentina đánh bại Ý với tỷ số là 3-0 đó sau đó lại đánh bại uh, Estonia với tỷ số là 5-0 và nói chung là trung bình mỗi trận đấu của Argentina thì họ ghi ít nhất là 3 bàn, ít nhất là 3 bàn anh em nhé. Đấy, còn đối với Ả Rập Saudi trước uh, World Game thêm World Cup này thì họ cũng đã có những cái trận đấu giao hữu với những đội bóng khá là mạnh đến từ châu Âu cũng như là những đội bóng ở châu Mỹ. Đó là Croatia này, Panama này, Iceland này, rồi là Mỹ đó Tuy nhiên thì kết quả cũng không được tốt 5 trận đấu mà họ đối đầu với các đội bóng ở các châu lục khác nhau thì uh, họ giành được hai chiến thắng hai trận hòa và một trận thua uh, thật sự mà nói thì với một đội bóng châu Á như thế này thì uh, về cái mặt mà phong độ thì cũng khá là tốt Tuy nhiên thì đây cũng chỉ là những cái trận đấu giao hữu thôi Nó không có quan trọng bằng những trận đấu ở World Cup Và tất nhiên rồi trận này thì mình đặt niềm tin hoàn toàn vào Argentina với cái mã kèo đó là chấp 2 Argentina chấp 2 anh em nhé Argentina chấp 2 đấy và cái tài tài ba ngoài hai cái mã kèo này ra còn rất nhiều những cái mã kèo khác mà mình nghĩ rằng anh em chúng ta Ờ, rất dễ để anh em chúng ta đặt niềm tin vào trong ờ, trận một trận đấu như thế này đó là những cái kèo chấp góc đúng không cũng như là những cái kèo chấp thẻ của Ả Rập Saudi đấy đây sẽ là những cái mã kèo chấp mà anh em chúng ta đầu tư được còn uh, trận đấu này với cái việc mà trên dưới thẻ cũng như trên dưới góc thì mình cũng uh, chưa có quyết định đâu và mình nghĩ là cũng uh, chỉ là cái phần 50 50 thôi còn những cái phần là uh, những cái uh, mã kèo mà dễ ăn cũng như là dễ dàng đầu tư nhất đó là những cái mã kèo chấp ờ, về Argentina đấy được chưa đó là những gì mà mình uh, nhận định cũng như là phân tích những cái mã kèo cho anh em để anh em chúng ta có thể tham khảo những cái mã kèo mà mình lên cho anh em nhé À, tất nhiên rằng những em mã kèo trên kênh chỉ là những em mã kèo để anh em tham khảo thôi và mình cũng phân tích dựa trên số liệu cũng uh, cũng phải đợi khi nào mà trận đấu bắt đầu cũng như là bóng lăn thì khi đấy ờ, mình mới để kèo cho anh em ở trong nhóm còn bây giờ thì hẹn gặp anh em ở những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của